chào anh em Đấy, cái video này tiếp tục giới thiệu cho anh em về một cái bộ báo dung bông vụ Đấy, để cho anh em đi uh, chơi bông vụ bịp đi đánh bông vụ nó hiệu quả nhất thì uh, như anh em cũng đã biết rồi Đấy, trên thị trường bây giờ đang có uh, rất là nhiều loại đồ chơi bịp thì uh, nói chung là cái bông vụ này nó là cái bộ môn chơi mà nó rất là ít những cái đồ chơi bịp đấy thì uh, bên tôi cung cấp cho anh em cái à, đồ chơi của bông vụ bịp không tang và bông vụ bịp báo dung sáu mặt đấy thì ngày hôm nay tôi à, chia sẻ cho anh em cái bộ báo dung sáu mặt của bông vụ đấy thì à, như anh em cũng đã biết rồi đấy, anh em đi chơi chắc là đi chơi bầu cua tài xỉu thì anh em cũng đã biết cái bộ báo dung sáu mặt nó hiệu quả như nào nó báo dung nó báo cho anh em chuẩn xác như thế nào nhá thì ngày hôm nay đây tôi chia sẻ cho anh em và giới thiệu cho anh em một cái bộ ờ, đồ chơi ờ, bịp của bông vụ cái hột bông vụ báo dung sáu mặt nó báo chuẩn cho anh em bốn mặt Đấy, còn hai mặt là không dung hai mặt không dung thì là mặt 3 mặt 4 không dung mặt 1 3 dung mặt 2 4 dung Đấy, mặt uh, 5 2 dung mặt 6 1 dung thì uh, anh em cứ căn cứ vào cái bảng dung này và anh em xem ờ, công vụ này nó nó rơi ở cái mặt nào thì nó sẽ báo dung chuẩn xác cho anh em mặt đó nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em trước khi vào thì anh em cầm cái máy này đấy, anh em cầm cái máy này anh em bật cái nguồn lên đây là con chip báo dung số mặt đấy. thì anh em quay công vụ này nó về mặt nào nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em mặt đấy nhé ba không dung này đấy chip hoàn toàn không dung Ôi thôi. lắc lại <laughs> anh em nhé nhất đấy nhất ba dung để tôi mở này ra cho anh em dễ nhìn này bốn không dung này hai đấy hai bốn dung đúng không anh em thật lại ba không dung này một ba dung này một ba dung này đấy đây nha anh em nhá anh em cứ căn cứ vào cái bảng dung này của nó này để anh em thấy được xem là nó có hiệu quả không lại nhất lại ba dung Đấy, tôi lật này cho nó dễ này bốn không dung này hai này bốn dung này đúng không anh em sáu một dung này đó ba không dung này năm hai dung này đó đúng không nhất ba dung này đó đấy là cái ờ, bộ hột ờ, báo dung bộ hột bông vụ báo dung sáu mặt Đấy. thì à, cái à, cách chơi của nó rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần đưa được cái bông vụ này vào để cho người ta bung hay là anh em bung cũng được anh em cầm cái máy này và đứng cự ly của nó đứng cách xa khoảng tầm 3 đến 4 mét để cho anh em thoải mái anh em chơi nhé đấy thì anh em nào mà muốn à, tìm hiểu cái đồ chơi bông vụ bịp bông vụ bịp uh,